Hello ừ, Sau đây xin bày tỏ theo tâm trạng ừ, Dù vui hay buồn Chuyện tình mình anh vẫn còn thương Kỷ niệm năm xưa vẫn đẹp như bao giấc mộng Hằng ngày lòng mình vẫn mong chờ rằng mai sau này có khi hai ta được gặp nhau anh vẫn nhớ lúc đó mình với nhau thật là muốn lắm có lúc thầm mộng em kỷ niệm trong tim anh khắc ghi hoài được nhìn ngắm em nhớ trong đời kỷ niệm đẹp trang chứa tình thương mỗi từng trôi qua lòng mình như thất bại muôn hỏi rằng tình đẹp như vậy đã yêu nhau lắm rồi thầy bảo giờ được yêu có nhiều lúc vẫn nghi về em tình mình thấm thiết bao tháng chờ mong ngày trôi qua bao nhiêu ước vọng rồi ngày mai sau vẫn yêu người dù hai ta có ra sao Tháng nằm được yêu chỉ mong ta làm sao Có nhau trong cuộc đời Em yêu ơi, em có biết Những lúc dù buồn hay vui vừa một ngày kia Có khi ta gặp nhau Người yêu ơi, lòng anh luôn nhớ thương Tháng năm buồn vui Cuộc sống vương đang quay cuồng anh yêu em như thế này vương muốn có nhau một ngày khi hai ta chúng giấc mộng được gặp nhau